thế thì hôm nay chúng ta làm ờ, các kiểu mẫu bìa như sau các em chú ý nhá thế thì qua cái ờ, việc làm mẫu bìa đó thì các em biết được cái cách mà chúng ta có thể thao tác với các hình ở trên đây thì đây là một cái ờ, tờ bìa thông thường Đấy. thế để làm cái này thì các em phải chọn phần insert và in design à vậy và design thì cái phần này hai phần này qua rất quan trọng các em chú ý cho thầy chúng ta chọn hình khối nhá hình khối đầu tiên chúng ta họ chọn hình chữ nhật chúng ta kẻ từ phía trên xuống cho thầy kẻ phía trên xuống cho thầy đến đây Đấy. nhá đến đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hình cho nó ta chọn nút uh, ờ, nhấp chuột phải vào đây các bạn chọn cái nút là edit point cho thầy đó edit point nha các lớp chú ý nha thầy thêm một nút ở chỗ này đó edit point kéo này vịt lên trên này cho thầy nhá đó kéo này lên trên chỗ này các bạn thêm cho thầy một điểm vào đây các bạn kéo lịch xuống ngang sang chỗ này nhá đó không chỗ này các bạn vuốt nó lên trên đây bạn vuốt lên đây sao cho hai cái đầu này nó thẳng hàng với nhau Đấy, để nó tạo thành đường thẳng kéo kéo cái này là để lái cho nó thẳng nhá. đó tương tự cái này vậy đó, thì chúng ta tạo được một cái hình này còn tiếp theo của chúng ta là chúng ta chọn nhấp thực phải chọn format chúng ta chọn phần phim thước phim thì cái phần này các bạn có thể điều chỉnh sao cho cái màu sắc của nó tăng giảm dần Đấy. các bạn chọn cái nút là có tên là transparency Fantasy. rồi các bạn có thể thay màu cho nó bằng cách chúng ta chọn cái màu đậm lên một chút đậm xanh nước biển Đó. bây giờ phần tiếp theo các bạn sẽ tạo các hình khối tạo các hình khối từ đây đến đây và cắt xuống dưới này cho nó thẳng hàng nhé rồi để làm việc đó thì các bạn các bạn có thể uh, dùng hình chữ nhật tiếp theo chữ nhật tiếp theo các bạn vẽ cho thầy một cái hình một cái hình uh, lập hình hình gọi hình thoi sẽ thể chọn hình thoi đó hình thoi này rất đẹp các bạn có thể để nó lên trên này đó. sau đó các bạn nhấn Ctrl các bạn chọn cho thành một hình nữa vào đây các bạn có thể cho to hình này để cho nó đều hai cái này chúng ta cùng kéo Đó. chỗ này cũng vậy trước tiên khi thiết kế chúng ta phải tạo hình em có thể xoay cái cạnh để cho nó khớp với vào phần kia Đấy. Rồi các bạn chọn edit point Các bạn kéo cho nó đúng nhé Phần này cũng vậy Edit point lên trên này cho nó thẳng hàng với cái kia đó xong ta tạo hình tiếp các bạn giữ gần trôn copy nó bạn thu nhỏ cái này lại để nhìn Đó. bây giờ ta mới thay màu cho nó màu này chúng ta chọn chúng ta chọn giảm dần nhé Đấy, cái này chúng ta cho nó màu cái màu xanh khác chỗ này chúng ta cho một cái màu xanh à, đến đây đó. đến đây thì các bạn tạo hình cho thầy một cái hình khác nữa các bạn tạo chọn edit file vuốt lên cái chỗ ngóc này để cho nó thẳng hàng này chúng ta cho một cái tam giác nữa bằng cách các bạn có thể dùng đường thẳng chỗ này chúng ta chỉnh lại cho đẹp một chút chỗ này nó cũng vậy การวเทศหนึ่งต้องทำห้า rồi màu này chúng ta thay đổi lại rồi thế bây giờ các bạn sẽ có một cái ờ, nó ta để nó quát nó hơi uh, ấy một tí thì các bạn điều chỉnh lại cho nó đúng chỗ này các bạn cũng cho nó trên này các em đánh cho thầy chữ như này ở đây các bạn chọn edit text các bạn đánh cho thầy chữ em đùa ship home em phóng to lên đó cái chữ này của các em để cho nó độc lập với cái hồi hình ở phía dưới thì các em cũng không cần đánh đánh ở trên cái hộp khác thầy xin lỗi nha thầy chỉnh điều chỉnh lại rồi bây giờ các em vào insert các em chọn cho thầy dòng chữ này các em để vào đây đó các em gõ chữ đó. sau đó các em chọn xuống dưới các em gõ tiếp report đây là làm báo cáo nhé bìa báo cáo report đó, em ghi cho thầy 2020 2021 đó sau đó các em chọn cho thầy hôm các em chọn cho thầy ra giữa chọn chọn cho thầy ra giữa nhá rồi bây giờ cái hình này bây giờ nó màu trắng cái nền thì các em chọn bên này cho thầy Đấy. rồi chữ này các em cho chữ màu trắng Đấy. các em phóng to lên co lên để chúng ta bố trí cho nó vào khớp với cái này các em có thể cho nó to lên một chút nữa đó nha rồi sau đó các bạn chọn cho thầy cỡ chữ uh, loại chữ bạn có thể chọn cái này nó đậm còn chỗ này các bạn cho nó cũng màu trắng màu trắng bạn chọn này cho thầy Đấy. hai chỗ này các bạn chọn cho thầy màu xanh các bạn chọn cho thầy màu xanh nhá chọn màu xanh Đó. để nó hài hòa với cái cái màu xanh ở nền phía dưới bạn cho to này hai cái này Đó. rồi cái này bây giờ các bạn sẽ bỏ đường viền đi cách các bạn chọn vào đây à không phải đây là của chữ các bạn chọn vào hình các bạn chọn phần line các bạn chọn không không đường viền nhé đấy là cái đầu tiên này cái thứ hai bởi ta bỏ hết đường viền đi bỏ hết đường viền rồi cái này ta cũng bỏ hết đường viền đi cái chỗ này các bạn edit coi lại cho nó khớp vào Hỏi cho không có khoảng trắng nữa chỗ này các em cũng làm như vậy dưới thẳng góc vào Đó, chỗ này nữa chỉnh nốt chỗ này chỗ này đó. xong rồi tiếp theo ở dưới thì các em cho một cái biểu tượng logo ở đây thế còn cái hình chỗ này bây giờ chúng ta sẽ cho một cái ví dụ chúng ta báo cáo về bất động sản chẳng hạn thì các em sẽ chọn cho thầy uh, bức tranh nằm bên trong chúng ta sẽ chọn một cái file nào đó, đó một cái file nào đó mà liên quan đến đến một cái hình ảnh bất động sản Đó, như này được chỗ này chúng ta cho cái hình này là thầy nhấp vào mà nó chưa được uh, ổn chúng ta chọn cho thầy hút cái góc này để cho nó khỏi có ranh giới rồi gần còn một cái nữa nha còn một cái nữa phía dưới này các em uh, tí nữa ta bỏ lại cái màu này sau à, hình này để chúng ta kéo rộng ra nhé rộng ra để sửa điều cuối cũng đây và nó vẫn còn đang có đang có đường viền chỗ này thì sửa lại bằng cái đường khác rồi ờ, thế ở dưới phần trắng này của các em các em ghi cho thầy một cái dòng chữ khác các em ghi dòng chữ khác nhé đó tất nhiên là ở dưới này có rất nhiều chữ tiếng anh ngoài tiếng việt thì đấy mình ghi cho thầy là cho thầy một màu ở đây sao cho nó hài hòa với cái màu bên kia chúng ta chọn cho thầy màu vàng Đấy, và sau đó các em để cho thầy nâu phi à cái nữa chọn màu này. và ta phải bỏ cái đường viền của hộp này đi nhá bỏ đường viền hộp này đi chọn này thì các em bỏ này đi đó thì lúc này nó chữ nó sẽ như này từ đây gọi là một cái gọi là template hay còn gọi là cái mẫu đó dưới này thì các bạn có những cái dòng chữ gì liên quan đến cái công ty bất động sản này thì chúng ta cho nó xuống dưới một chút alo cả lớp hiểu chưa rồi ở đây, à. ở đây thì các bạn có thể cho thêm một một cái tranh khác bạn cho thêm một tranh khác tranh khác là một thầy xem có tranh nào có thì download trên kia về Đó. chúng ta để cái này alo cả lớp đây là một mẫu nhá alo vâng ạ rồi các em ghi mẫu này vào và các em thực hành luôn cho thầy đấy lên cái bìa xong trông có đẹp hẳn đúng không vâng ạ chỗ này chúng ta có thể thay đổi font chữ cho nó hợp lý chúng ta có thể chọn một font chữ khác cho nó nhấn mạnh lên đậm chất lên sau đó chúng ta kéo rộng cái này ra đó. ok không các em Có Ủa? rồi nhá chúng ta làm cho thầy một đúng theo cái trình tự này cho thầy cái đầu tiên đã xong tí nữa thầy là sẽ làm nhiều mẫu khác nhau bây giờ cả lớp thực hành được không có ạ nhá thực hành phải đẹp như thầy nhớ chưa vâng ạ thực hành phải đẹp vào chứ không được là chúng ta học chúng ta chỉ làm qua qua là không được chúng ta phải làm cho đẹp cái này chúng ta cho giảm cái màu này đi được Đó. để các em chọn ta sẽ làm từng cái mẫu một sáng tạo dần phóng to lên ta chỉnh các nút vào khớp với cả lớp thực hành cho thầy và nộp cho thầy nhá trên cái nhóm của lớp nhá được cái nào vâng cái được cái nào cái nộp luôn bạn các bạn đều làm như thế để thầy next sang cái mẫu khác tức là thầy dạy các em rất nhiều mẫu để cho các em có thể tự sau này tự ờ, nghĩ trong đầu mình được bởi vì học thiết kế là không có gì bằng bằng cách chúng ta làm nhiều làm nhiều và làm thật là nó sẽ ra cả lớp có thấy mẫu này đẹp không các em có có mỗi bạn hiền mà đẹp à còn các bạn khác vâng ạ à. vâng ạ à, ngày yếu thế em vâng ạ à. ờ. nào những bạn nào có đang, Thế những bạn nào đang có máy rồi Thế... hải nguyễn có hỏi gì thầy đấy à, không ạ Ý định bảo là trình ảnh tuyệt vời rùm thôi Thôi mình cứ tập dần Tức là đầu tiên là mình học như thế Thì mình sẽ làm nó sẽ đẹp lên Còn những bạn nào kém lười Thì các bạn sau này rất là khó Vì chúng ta đi ra ngoài trường ấy phải nói này à, Ví dụ các em học in Nhưng mà cái phần ngành in là phần cơ bản Để các em hiểu sâu Trong các em lại giỏi thiết kế nữa Thì sau này các, vào, các em vào các uh, các công ty truyền thông quảng cáo khi mà học thầy xong rồi thì chúng ta vào đấy chúng ta thiết kế thì tuyệt vời lương lại trở thành lương thiết kế đồ họa mà lại à, ngồi văn phòng chúng ta chỉ ngồi máy tính mà chúng ta thiết kế thôi alo cả lớp hiểu ý thầy chưa vâng ạ đấy. Vâng còn học in thì chúng ta vẫn học cơ bản để chúng ta làm đấy. sau này các em có thể đổi màu nó đi rồi lát nữa thầy lại làm tiếp một vài cái mẫu nữa đấy nha tất cả là từ đầu đến cuối thầy thầy làm từ cái giấy trắng lên đấy chứ không phải là thầy copy ở đâu cả lớp nhớ chưa làm, vâng làm từ đầu đến cuối đấy giờ thầy ờ, ghi phim này lên uh, luôn nha xong lát nữa lại tiếp tục nha vâng ạ được cái nào ghi cái đấy cho nó ngon nha các em nha